Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá nhá, cũng như là cái kênh à, Tiếng soi kèo này. Thì trước khi đến với video cũng như ở những video trước ấy, anh em hãy để lại cho Tiếng hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh. Đầu tiên là kênh Tiếng bóng đá, đó thứ hai là kênh à, Tiếng soi kèo này nhá. Tiếng cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ Tiếng trong cái thời gian qua. Đó và Tiếng cũng chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe và luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu, đầu tư nhá. Đó thì quay lại với cái video lần này, tiếng sẽ tiếp tục nhận định và phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu trên cái kênh Tiếng bóng đá đó chính là cái trận đấu giữa cái thằng Real Madrid cùng với uh, Valladolid đấy thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 21 giờ 15 tối hôm nay đó tại cái vòng đấu 27 La Liga nha anh em thì vào ngày 2 tháng 4 cũng có rất nhiều trận đấu khác được diễn ra tại các giải đấu hàng đầu châu Âu đó nếu như mà tiếng không có thời gian lên được hết cái video này cho anh em ấy thì anh em hãy à, anh em hãy uh, inbox nhắn tin riêng nha và hoặc là vào cái nhóm của Tiến đó vào cái nhóm của Tiến hoặc là kết bạn qua cái số zalo đó tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em lấy được nhiều cái mã kèo nó chuẩn hơn nó chính xác hơn ok cho anh em mà cái việc để vào nhóm của tiến thì nó hoàn toàn miễn phí luôn nha tiến sẽ không thu một đồng phí không thu lọc lá gì tại anh em hết nhưng anh em phải có hai cái điều kiện thì mới có thể vào nhóm của tiến thứ nhất là phải có một cái số vốn ít nhất là một hai củ trở lên còn cầm vài trăm thì tốt nhất đừng có liên hệ cho tiến nó làm gì nhá thứ hai là anh em phải có được một cái trang chơi uy tín như là tiến đấy đây tiến sẽ cho anh em xem qua cái trang của tiến cũng như là cho anh em xem luôn cái tỷ lệ kèo của cái cặp đấu này nha đây thì đây là cái trang mà tiến sẽ hướng anh em chơi anh em không cần phải chơi bóng ngoài qua thầu qua cò để làm gì hết á đó. đó anh em chủ động cầm cái trang chơi như tiến thích mã nào vào mã đó nếu như mà kèo khó quá thì anh em có đợi ờ, thể đợi là trận đấu nó diễn ra năm 50 phút 15 phút gì đó rồi anh em vào kèo cũng chưa có muộn đúng không mình chủ động cầm trang chơi mà không phải chơi báo trước qua thầu qua cò trước bóng tiến làm gì hết anh em chơi như vậy là rất là dễ thua tha đó tự cầm cái trang chơi nó uy tín hơn rất là nhiều thích mã nào vào mã đó mà không có dính líu phiền phức tới ai hết đấy thì uh, anh em nào mà thật sự đang thu tha sau bờ muốn vào nhóm muốn cùng đồng hành với tiến thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo 0963731346 đó thì cứ liên hệ cho tiến đi hoặc là anh em có thể liên hệ bằng cách khác cho tiến qua ba cái đường link trên uh, youtube đây trước tiên là cái uh, đường link tại facebook cá nhân này cũng như là telegram và cái fanpage thì ba cái đường link này là mỗi video tiếng đều dán trên cái phần mô tả anh em có thể vào vào phần mô tả của video này để anh em ờ, bấm vào để anh em ờ, bấm vào những cái đường link thôi anh em có thể liên hệ trực tiếp ngay cho tiếng còn nếu như mà anh em thấy nó phức tạp không biết làm ấy thì cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo của tiếng là cái cách tốt nhất ok cho anh em đó thì thua tha sao bờ muốn gỡ gạt muốn lấy được những mã kèo chuẩn nhất đó thì có số vốn cũng như là là có một cái tài khoản có đăng ký ờ, một cái tài khoản ngân hàng có đăng ký chuyển khoản online đó để có thể tạo được một cái trang chơi như tiến thì cứ liên hệ ngay cho tiến nhé tiến sẽ đưa anh em vào nhóm và sẽ hướng dẫn cho anh em tạo tài khoản trên trang anh em đừng có lo về cái việc đó nhé tiến sẽ giúp đỡ cho anh em ờ, hết mình chứ ờ, không bao giờ mà đưa anh em vào nhóm xong rồi bỏ anh em đấy tiến sẽ hỗ trợ anh em từ a tới z luôn đấy thì ờ, quay lại với cái video này anh em hãy xem qua tỷ lệ kèo của trận đấu này trước nhá đây thì nhà cái đã đưa ra mức kèo chấp cho cái trận đấu này là 1.75 hay hòa cùng với 2.25 và 2.5 mã kèo chấp rất cao của gian dành cho thằng Valladolid đó và tài xỉu trận đấu này là từ 3 hòa cho đến 3.75 rất là mã kèo cho anh em chơi mã kèo chuẩn nhất là 3.25 ở trận đấu này nhé anh em cũng như là mức kèo chấp hiệp 1 tài xỉu rồi nè đó rồi mã kèo tỷ số đấy rồi mã kèo thẻ phải gốc thì à, phải góc ở trận đấu này gian chấp góc là cao 3.75 gốc đó chấp 3.75 gốc trước Valladolid và tài gốc ở trận đấu này là 9.5 nha anh em đó và ở hiệp 1 thì Gan cũng chấp 1.75 góc trước Bonadulit và 4.5 góc là mức tài xỉu góc ở hiệp 1 ok cho anh em thì ngoài ra còn có nhiều mã kèo khác như là mã kèo uh, uh, cả hai đội cùng ghi bàn nữa anh em đây tiến sẽ cho anh em xem mã kèo đó đó anh em muốn đầu tư vào mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn thì anh em có thể bỏ một ăn 0.86 nếu như anh em chỉ tin một đội ghi bàn trong trận đấu này thì anh em có thể uh, vào cái mã kèo chỉ một đội ghi bàn đó bỏ một ăn 0.82 còn nếu như anh em tự tin vào trận đấu này có không có bàn thắng nào anh em đầu tư luôn cho tiến và mắc kèo là không có bàn thắng bỏ một ăn hai chấm ăn à, không chấm à, xin lỗi anh em bỏ một ăn 25 tỷ lệ ăn rất là cao luôn đấy trên trên trang anh em có thể chủ động vào các nhiều mã kèo đó anh em có thể tìm hiểu nhiều mã kèo khác nhiều mã kèo nó rất là dị anh em đó anh em vào anh em chơi cái việc đó là chủ động cầm trang không có cần phải báo ngoài chứ bao bốn tiếng làm gì hết rất là lợi đúng không anh em đó không bị mắc like luôn không có bị mắc like mắc cỏ gì hết mà không có dính líu tới ai luôn rất là lợi thế luôn ok à, thì ờ, với tỷ lệ kèo này quay lại với trận đấu trước khi mà đưa ra sự lựa chọn của tiến cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái à, phân tích cũng như nhận định cái trận đấu này trước nha đây thì trước tiên anh em nhìn vào cái màn hình sẽ thấy được cái sơ đồ ra xanh dự kiến của hai đội đây uh, à, Rian ra sân với sơ đồ 433 đó với bộ ba tiền đạo là Junior Benzema cùng với uh, Asensio đó còn về đội khách Valladolid cũng sẽ ra sân với sơ đồ 433 với bộ ba là Sanchez này cùng với Lagin và uh, Belano thì đây chỉ là những cái sơ đồ ra sân dự kiến à, mà các cái chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo thôi nên sẽ không có gì chắc chắn về cái à, sơ đồ này hết nên tiến sẽ không nói nhiều về cái phần này nhá thì anh em hãy cùng tiến đến với các bạn xếp hạng luôn của cái giải La Liga của hai đội hôm nay thì hiện tại ờ, đội chủ nhà đội chủ nhà trận đấu này là Real nha anh em Real Madrid đội chủ nhà đang có được 56 điểm sau 26 vòng đấu với 17 thắng 5 hòa và 4 thất bại ghi được 51 bàn thắng và để thủng lưới 21 bàn thì hiện tại Real tuy là không thể cạnh tranh cái vô địch với Barca nữa vì hiện tại ờ, Real kém Barca tới 12 ờ, điểm cách biệt đó với 4 trận thắng lận thì phía trước chỉ còn 8 vòng đấu thôi chắc chắn là Real sẽ không thể nào cạnh tranh được cái ngôi vô địch với Barca nữa vì phong độ của Barca hiện tại cũng rất là tốt anh em đúng không anh em nhưng mà nhìn vào bảng xếp hạng anh em có thấy là Real đang bỏ xa đang bỏ xa cái top 5 đến 11 điểm cách biệt cho nên cái vị trí mà nằm trong top 4 chắc chắn là sẽ rất là dễ dàng dành cho Real nhưng với một cái câu lạc bộ lớn và giàu truyền thống như cái câu lạc bộ mà đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid ấy thì chắc chắn nó sẽ nằm ở vị trí mà nhất nhì của La Liga mà thôi cho nên chắc chắn Real sẽ hướng tới một cái vị trí nhiều bảng nhì nhiều bảng đấu của La Liga cũng như là bám sát thằng Barcelona càng ít điểm càng tốt đúng anh em để cho các ờ, người hâm mộ không có ờ, không có phải hang trách nhiều cũng như là là buồn phiền về cái thằng Real này đấy cho dù là cái cơ hội ngôi vô địch không có nhưng chắc chắn là Real phải thi đấu hết mình ở những vòng đấu sắp tới đúng không anh em Ok, thì đây là tiếng nói về cái đội chủ nhà Real. Tiếp theo đây thì anh em hãy xem qua về cái bảng xếp hạng của đội khách Valladolid. Thì Valladolid đã trải qua 26 vòng đấu với 28 điểm. Đó, 8 thắng 4 hòa, 14 ờ, thất bại cùng với 20 bàn thắng và đã thủng lưới 38 bàn. Thì cái thằng Valladolid này cũng đang rất là gần với cái nhóm xuống hạng nha anh em. Đó, nó đứng ở vị trí thứ 16 và chỉ hơn cái nhóm gớt hạng là gần nhất là Valencia cùng với Almagia ở vị trí 18 19, chỉ hơn là hai điểm cách biệt mà thôi cho nên trận đấu này Bernardolis chắc chắn sẽ đặt quyết tâm chiến thắng rất là nhiều trong cái cuộc đối đầu này cũng như là một kết quả tốt cũng như là có được một điểm trước Real đúng không anh em đó để nuôi cái hy vọng mà không phải gớt hạng ở mùa giải năm nay đấy thì à, anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ của hai cái thằng này nhá trước tiên anh em nhìn vào Real có thể thấy nè Real có phong độ khá là tốt đó với 6 chiến thắng hai hòa và hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường nhưng à, mà đáng tiếc rằng Real là ở cái trận mà gần nhất ấy thì Real lại thua trong cái trận siêu kinh điển trước Barcelona ở ngay phút bù giờ luôn em đó thua với tỷ số 1-2 đó thì cái phong độ của Real tuy rất là tốt nhưng sau trận thua này cũng à, ảnh hưởng đến tâm lý của à, Real rất là nhiều đúng không anh em nhưng chắc chắn có một động lực dành cho Real đó chính là vào đến cái vòng mà tứ kết cúp C1 đó Real đã uh, thắng cái thằng Liverpool 5-2 lượt đi cũng như là 1-0 ở lượt về và chắc chắn mục tiêu của Real ở những trận đấu sắp tới là là tập trung vào cúp C1 nhiều hơn vì hiện tại tại La Liga Real cũng chẳng có mục tiêu gì nhiều đó và anh em hãy cùng xem về cái phong độ của đội khách với tiếng nha cái thằng Valladolid này ở 10 trận thi đấu gần nhất tại à, La Liga thì nó có được 3 à, thắng 2 hòa và 5 thất bại đó thì cái phong độ của Vanadolid cũng không đến nổi tệ nha anh em không đến nổi tệ khi mà nó vẫn giành được tổng cộng là 3 thắng hai hòa cũng được uh, ờ, 11 điểm ở 10 vòng đấu rồi đó thì uh, cái phong độ của thằng Vanadolid tuy không sánh bằng với Real cũng như về lực lượng và con người so với Real Madrid đó cũng như về cái truyền thống luôn về cái điểm số trên bảng xếp hạng luôn nhưng về cái mục tiêu ở cái vòng đấu này chắc chắn là Vanadolid sẽ đặt cao cái mục tiêu cao hơn và quyết tâm cao hơn trước Real đó vì anh phía trước còn cái những cái trận đấu tại cái cúp C1 cũng như là là cái cúp nhà vua Tây Ban Nha nữa anh em đấy cúp nhà vua Tây Ban Nha phải đụng độ với uh, uh, cái đại kình địch Barcelona nữa đấy nên chắc chắn trận đấu này ghi anh sẽ thi đấu với một cái ờ, thế trận là hả hơi thôi không có giành chiến thắng đậm để làm gì đâu đó để dưỡng sức nữa đúng không trận đấu này kết thúc vì ba ngày sau thôi ba ngày sau là rạng sáng ngày sáng tư sẽ phải đấu với Barca rồi chắc chắn là trận đấu với Barca tại cái cúp nhà vua nó sẽ quan trọng hơn đối với anh với Madrid đúng không anh em đấy thì Tiến sẽ phân tích thêm về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách cho anh em, anh em coi nhé thì trên sân nhà ghi anh đã có được 4 thắng một hòa và một thất bại ở 5 vòng đấu gần nhất trên sân nhà đấy thì như anh em đã biết này ở trận lượt đi cúp nhà vua thì ghi anh đã bị bách xa lỗi uh, đã bị bách xa giành chiến thắng với tỷ số 1-0 ngay sân uh, bách nu đấy bách đấy thì chắc chắn là Real nó sẽ dồn toàn lực phải nói là dồn toàn lực luôn cho nên anh em cho cái trận đấu lượt về này đó đẩy hạ cái thằng Barcelona để ờ, để để để để gỡ gạt đi cái trận thua gần nhất 2-1 tại La Liga nè cũng như cái trận thua ở trận lượt đi cúp nhà vua Tây Ban Nha đó chắc chắn là Real nó sẽ rất là quyết tâm trong cái cuộc đối đầu này đúng không anh em cho nên nó sẽ không có tập trung vào cái trận đấu với ờ, thằng Ronaldo này quá là nhiều đâu anh em anh em nên đầu tư vào mức xỉu ô xin lỗi anh em anh em nên đầu tư vào cái mức là kèo dưới ở trận đấu này nhá tuy là tiến chưa có đưa ra tỷ lệ kèo nhưng chắc chắn tiến sẽ chọn kèo dưới trong trận đấu này vì phía trước ghi anh chắc chắn sẽ dồn mọi cái lực lượng cho cái thằng Barcelona để trả thù con này đấy còn về đội khách Valladolid thì chỉ có một chiến thắng một hòa và ba thất bại ở uh, uh, tổng cộng là ở năm vòng đấu làm khách gần nhất nhưng ờ, cái thằng Valladolid này cũng thể hiện được cái sự quyết tâm khi mà chặn gần nhất tuy phải nhận hai chiếc thẻ đỏ chơi với chín người thôi nhưng mà nó chỉ chịu thua chỉ phải nhận một kết quả hòa với tỷ số tối thiểu một điều đó ngay trên sân nhà của anh chơi một cái động lực rất là lớn cho Valladolid nha anh em thì anh em hãy đến với cái ờ, lịch sử đối đầu cùng với Tiến nữa nha thì trong lịch sử hai đội này đã đối đầu với nhau ở 4 trận đối đầu gần nhất thì Real đã có được uh, tổng cộng là 4 chiến thắng và không để thủng lưới trận đấu nào trước cái thằng Ronaldo này đó nhưng anh em nhìn kỹ thì 4 chiến thắng này có đến 3 chiến thắng cùng tỷ số 1-0 chỉ có một chiến thắng với tỷ số 2-0 ở lượt đi mùa giải La Liga năm nay mà thôi đấy về cái thành tích thì Real đều thắng Valladolid với cách biệt không quá cao nha anh em ba trận cách biệt một bàn tối thiểu là một không thôi đó chỉ có một trận gần nhất là hai không thôi cho nên với mã kèo chấp những gì mà tiến đã phân tích cho anh em cũng như với mã kèo chấp là hai trái hiện tại thì chắc chắn là tiến sẽ khuyến khích anh em nói chung là 100% tiến sẽ đầu đầu tư tiến sẽ đầu tư luôn cái mã kèo Ronaldo này đó nếu như mà anh em mà hợp máu trùng ý với tiến thì anh em cứ theo tiến nha đây anh em mà hợp máu trùng ý với tiếng anh em cứ theo duy nhất cho tiếng một mã kèo là gian Bonadolis được chấp hai hòa trong cái trận đấu này đó Ok cho anh em, thì đây chỉ là những cái nhận định cũng như là cái phân tích về trận đấu mà mà Tiến để cho anh em tham khảo mà thôi. Anh em hợp ý trùng máu thì anh em có thể vào. Tiến Ti là nói là trận đấu này Tiến nhận định khá là sớm để có đề xuất từ YouTube để cho anh em tham khảo về cái video của Tiến. Nhưng mà Tiến vẫn lên nhận định rất là kỹ càng đúng không anh em? Không bao giờ mà nhận định qua lo hay cho kèo bậy bạ anh em hết. Đó Tiến phải phân tích rất là kỹ luôn anh em chỉ có những anh em anh chị em nào mà xem hết cái video của Tiến mới biết được là Tiến phân tích kỹ đến cỡ nào thôi đó thì nếu mà anh em hợp ý trùng máu với Tiến thì anh em có thể vào cái mã kèo là đội khách Vanadulit được chấp hai hòa cả trận à, và nếu như nếu như trận đấu này có gì đó thay đổi nếu như cái đội hình của hai đội à, có gì đó thay đổi ấy thì thì uh, kiểu như là Gian nó sẽ tung một cái đội hình mạnh nhất để quyết tâm mà giành chiến thắng đậm trước Ronaldo hoặc là có những cầu thủ trụ cột này chấn thương hay sao đó nếu mã kèo có gì thay đổi thì Tiến sẽ lập tức báo trên nhóm trước cái giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ vì lúc đó tiến sẽ nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức cũng như những cầu thủ mà quan trọng của đội bóng có chơi hay không có ra sân hay không hay là dưỡng sức để đấu với barcelona đúng không anh em thì à, trước giờ bóng lăn tiến sẽ đẩy mã kèo nó chuẩn hơn chắc chắn là chuẩn hơn rất là nhiều với mã kèo tham khảo này lên trên nhóm cho anh em chơi ok cho anh em thì anh em nào thật sự uh, tiến xin nhắc lại một lần nữa đang thua tha sau bờ ấy đó muốn vào nhóm muốn gỡ gạt cùng với tiến muốn đi với tiến cái chặng đường dài thì uh, cứ vào liên hệ tiến để vào nhóm nhá cái nhóm của tiến là không thu lọc phí từ anh em chỉ cần anh em đạt đủ hai cái điều kiện thứ nhất là có một cái số vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên thứ hai là có một cái số tài khoản ngân hàng đó số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online internet banking đấy nè đó để có thể à, chủ động tạo một cái tài khoản trên trang để chơi như tiếng này đấy chủ động cầm cái trang để chơi không có phiền đến nay không bị mắc like không phải chơi báo ngoài trước ba bốn tiếng qua thò qua thầu qua cò làm gì hết đấy ok cho anh em thì anh em thật sự cần thì cứ liên hệ ngay cho Tiến qua số Zalo 0963731346 731 Tiến sẽ hỗ trợ anh em hết mình nhé và tiến sẽ hướng dẫn và và uh, hướng dẫn cũng như chia sẻ cho anh em cái cách mà tạo tài khoản trên trang không bao giờ bỏ anh em đâu nên anh em đừng có ngại mà liên hệ cho tiến làm gì hết đó anh em cứ liên hệ trực tiếp ngay cho tiến luôn nhá ngoài cái số zalo ra nếu như mà anh em không thích liên hệ qua số zalo anh em có thể vào cái mô tả của cái video này đó anh em tìm đến cái phần mô tả ok cho anh em anh em bấm vào cái video này anh em uh, cái video mà tiến đang nhận định cho anh em này anh em bấm vào cái phần mô tả đó anh em sẽ thấy được à, anh em sẽ thấy được là những cái đường link tiến để trên đây telegram và facebook fanpage đó anh em muốn liên hệ một trong ba nền tảng này anh em chỉ cần bấm vào cái đường link thôi nó sẽ hiện lên rồi anh em uh, liên hệ với tiến tiến sẽ đưa vào nhóm nhé còn nếu không biết không biết vào cái link như sau thì cứ liên hệ với tiến qua cái số zalo là ok À, thì Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em Anh em nhớ để lại cho Tiến một cái lượt bình luận về cái tỷ số trận đấu này Tiến sẽ lựa chọn cái người bình luận sớm nhất và chuẩn nhất để dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhé à, và anh em cũng đừng quên là để lại một cái like ấn like vào cái video ờ, này cũng như là à, ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá nha anh em cũng như là cái kênh tiếng sâu kèo luôn nhé và tiếng luôn chúc cho anh em luôn thắng các mọi kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe nhé